nở phen đường chuông chùa ngân tiếng vọng muôn phương ba vang linh thiêng lưng trường núi lưng lờ sông nước bạch đằng xa ba vang ngát thương tỏa đất trời đức phật khai sáng lòng chúng con từ khắp muôn phương về với con thập phương về cõi đâu đức phật thương xót độ chúng sinh thoát khỏi u mê tâm người sáng giảng đường vang tiếng thầy thuyết kinh chắp tay chúng con về với người đức phật chứng sáng